chúng ta bắt đầu bước vào dưới chân đèo ngang đèo ngang này là một cái à, ranh giới của cái dãy Hoàng sơn ngăn cách hai tỉnh hà tĩnh và quảng bình đây là hướng chúng ta đang đi từ quảng bình để đi ra hà tĩnh chúng ta sẽ lên đèo ngang và chúng ta sẽ nghe một bài hát rất là hay đang nằm trong top hit nhạc việt đó là bài qua đèo ngang soạn nhạc composer minh châu biểu diễn singer Minh Châu Múa Phụ Họa Xuân Mai Cameraman Tức là người quay phim Xuân Mai Phụ quay Lê Tuấn Ánh sáng Y Loan Và bây giờ xin mời quý vị bắt đầu thưởng thức nhạc phẩm Qua Đèo Ngang Thơ Bà Huệ Thanh Quang Phổ nhạc Minh Châu với dàn đồng ca của dàn nhạc Philharmonic Philadelphia của Mỹ đó là dàn đồng ca chát chát chát xin chát bây giờ bản nhạc xin được bắt đầu bước tôi đều ngang bông sơ tà chát chát chát xin chát có cây chân đá lá trên hoa chát mâm khom dưới núi tiều dài chú lác đác bên sông rợ mấy nhà chắc chắc chắc như bước đau lòng con quốc quốc chắc chắc chắc chắc thương nhà mọi miền cái da da da da da da chân đứng lại trời non nước một mảnh tình thiêng ta với ta chắc chắc chắc chắc một mảnh tình riêng ta với ta chắc chắc chắc xin chắc một mảnh tình riêng ta với ta chắc chắc chắc xin chắc tăng tăng tăng tăng tăng tăng tùng tùng vỗ tay tự khen đầu nghèo ngồi đẹp quá đó lâm khom dưới núi có tiều vài chú không mai mốt nó tàu nó mua cái khu này thì là lâm khom dưới núi tàu vài chú đúng, bây giờ mình thử nhìn lên đỉnh coi mình có thể thấy được hoàng sinh quan không nha anh chụp giùm em em không có chụp em chỉ quay thôi khô đó rồi dưới á Hoàng Sơn Qua nó sẽ nằm ở trên đỉnh đèo Hết chưa? Hết đèo chưa? Chưa, chưa gì, chưa lên đỉnh, chưa tới đỉnh Ủa, chưa tới đỉnh hả? Đang lên, mình đang lên này, mình đang lên này, chưa tới đỉnh Cái Hoàng Sơn Quan đó thì nó có bậc thang để đi lên, để người ta leo lên Đây là Quảng Bình nè đó đây nè ranh giới nè cái này là định đèo nè quảng bình hàng gặp du khách nè đó là mình qua hà tĩnh nè thì cái đường lên hành xung quanh đây chắc là cái đường nhỏ này ờ, ờ, à bác minh sẽ dừng lại để cho chúng ta dạ, dạ. dừng chân đứng lại trời non nước một mảnh tình riêng ta với ta ờ, à, bác minh